Hello, xin chào anh chị em đang có mặt trong uh, chương trình chia sẻ chứng khoán cuối tuần tối nay. Anh chị em đang có mặt thì hãy comment phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình tối hôm nay ạ. À, với cái chủ đề về chứng khoán cuối tuần thì trong chủ đề tuần này chúng ta sẽ nói về cái xu hướng của thị trường tuần sau nó sẽ diễn ra như thế nào đặc biệt là các nhóm cổ phiếu chưa có phiên bùng nổ theo đà chưa có sự xác nhận thì chúng ta nên tiếp tục cơ hội hay là tiếp tục có thể bán cổ phiếu ra ở đây là những câu hỏi có rất nhiều các bạn hỏi Dũng và trong video hôm nay chúng ta sẽ có một góc nhìn khách quan về xu hướng thị trường cũng như là toàn à, góc nhìn toàn bộ cái thị trường trong cái xu hướng hồi trong thời gian tới ạ. chúng ta đã quan sát trong một tuần vừa qua thì chúng ta thấy là rất nhiều cái cảm xúc khác nhau à, từ những cái cảm xúc tiêu cực đó là thị trường có những đợt phiên giảm điểm sau cái đợt bùng nổ đầu tiên thị trường tăng rất mạnh sau những cái đợt đó thì thị trường cũng đã có những đợt giảm rất là mạnh và đặc biệt là chúng ta thấy một cái phiên bùng nổ theo đà nhưng tuy nhiên để hiểu rõ cũng như là có những chiến lược đầu tư trong thời điểm này nó không phải là dễ với phần lớn các nhà đầu tư bởi vì Dũng tin chắc rằng là cũng có rất nhiều đại nhà đầu tư cũng mong muốn rằng là thời điểm này có nâng quy mô vốn lên hay không hoặc là thời điểm này có tham gia thị trường hay không hoặc là nếu tham gia thì tham gia vào cổ phiếu nào và tham gia như thế nào thì tất cả những cái câu hỏi như vậy thực tế để chúng ta có một cách nhìn khách quan hơn trong quá trình đầu tư với chiến lược đầu tư thì trong thời điểm này thì chúng ta không thể dành dùng dòng tiền lớn số tiền lớn tham gia thời điểm này nếu các bạn nào đau dòng dòng tiền lớn thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng thì đây không phải thời điểm để chúng ta mua tiền lớn dòng tiền lớn tham gia thời điểm này bởi vì rõ ràng là thời điểm này là thời điểm mà tiền lớn không phải là lúc mà chúng ta đổ vào để chúng ta đầu tư Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận khoảng 20% đến 25 30% trong cái quá trình mà thị trường có những sóng hồi này và sau khi sóng hồi này thì có thể sẽ là một giai đoạn uh, tiếp tục điều chỉnh hoặc tiếp tục kiểm tra lại tất cả các đáy hoặc các, các đỉnh trong thời gian tới thì uh, à, thị trường đến đâu thì chúng ta sẽ làm việc đến đó chứ chúng ta sẽ không làm việc theo kiểu như là dự đoán trước thì dẫn đến là uh, có nhiều lúc chúng ta sẽ rất khó để đưa ra những quyết định bởi vì thị trường nó là một, một kênh mà có rất nhiều cổ phiếu khác nhau có rất nhiều các gì ạ biến động ờ, trong cái chu kỳ khác nhau nên chúng ta cần phải nắm rõ được ờ, rõ từng cái giai đoạn thế bây giờ chúng ta sẽ nói về góc nhìn đầu tiên đó là về biểu cái cái thị trường thì sau khi chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà ở đây thì phần lớn những cái cổ phiếu mà tạo ra từ cái phiên bùng nổ theo đà ở trong giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nó có độ an toàn cao hơn so với những cổ phiếu chưa nổ nhưng nếu nhìn về tổng thể thị trường các bạn nhá Dũng sẽ phải nói một cái cái điều đầu tiên để chúng ta có thể thấy rằng là nhìn về tổng thể thị trường thì thị trường đây không phải là dòng tiền lớn tham gia vào có chúng ta nhìn thấy dòng tiền lớn ở trước đó thì rõ ràng là đây là dòng tiền gì ạ rất là lớn nhưng tuy nhiên thì với cái việc mà trong thời gian gần đây thì dòng như dòng tiền như này thì đây không phải là dòng tiền lớn nên chính vì đây không phải dòng tiền lớn nên nó rất khó để đi vượt qua những cái đỉnh phía trên này các bạn nha rất khó để vượt qua những đỉnh phía trên này nên chính vì vậy thì việc mà thị trường tiếp cận đến cái vùng chúng ta kháng cự mạnh ở đây đó là vùng tiếp cận thực sự là khó để vượt qua nên chính vì vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là càng về phía sau này thì chúng ta rất gì ạ nếu trong trường hợp có lẽ chúng ta chỉ có thể mua vào một hai hai phiên nữa thôi ạ chứ một vài cổ phiếu có thể cho chúng ta mua một vài phiên nữa thôi ạ còn đa phần là nếu chúng ta tiếp tục mua khoảng sau giả sử như thứ hai thứ ba tuần sau hoặc thứ tư cùng lắm thứ tư tuần sau còn sau thứ tư tuần sau thì có thể chúng ta mua không đủ T4 hoặc là chúng ta mua nhiều cổ phiếu nó yếu hơn thị trường mà nó không lên được nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải đánh giá một cách khách quan đó là chúng ta sẽ không mua thêm vào bây giờ bùng nổ theo đà chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà tính theo cái phiên này thì chúng ta có thể tính ngược lại như sau phiên thứ nhất là, là phiên thứ nhất sau khi mà tạo đáy phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư phiên thứ năm phiên thứ sáu và phiên này gọi là bùng nổ theo đà phần lớn chúng ta sẽ mua cổ phiếu vào phiên bùng nổ theo đà bởi vì thị trường nó đã xác nhận một xu hướng hồi ngắn hạn thì điểm này là điểm an toàn tuy nhiên thì <coughs> không phải là tất cả cổ phiếu nó đều nổ phiên này một số cổ phiếu khác thì nó sẽ bắt đầu bùng bứt phá ở phiên bên này chẳng hạn chúng ta phiên nổ đầu tiên là chúng ta có thể thấy là PVD là cổ phiếu bắt đầu bùng nổ theo đà vào cái phiên chúng ta là khối lượng lớn gia tăng mạnh vào phiên thị trường chung bùng nổ theo đà và chúng ta cũng có thể thấy nhiều cổ phiếu khác cũng tương tự như vậy nhưng sau phiên thứ hai thì cái cổ phiếu PVD này bắt đầu tích lũy bắt đầu tích lũy thường thì sau quá trình tích lũy này khả năng bị thua lỗ hoặc là khả năng bị giảm sâu rất là thấp bởi vì nó đã có một cái phiên xác nhận khá là mạnh ở đây và chúng ta cần đợi thêm thời gian nhưng tuy nhiên thì sau những phiên này thì chúng ta lại thấy là một vài cổ phiếu thay nhau tăng chống lại chẳng hạn như chúng ta có những cổ phiếu SBT đây là SBT thì phiên hôm qua cổ phiếu SBT cũng tăng rất là mạnh đúng không và phiên hôm nay bắt đầu dừng và chúng ta cũng thấy là cái cơ hội cổ phiếu SBT để vượt qua những cái đỉnh này hoặc tiếp tục đi xa hơn ở phía trên này là không cao nên chúng ta cũng thấy là khi mà cổ phiếu SBT nó về trên cái vùng này này chúng ta nhìn thấy cái vùng ở đây vùng 19 20 này là chúng ta cũng nên giảm dần tỷ trọng chứ đây không phải là sóng sóng tăng mạnh nhé anh chị em nhớ lại đây không phải sóng tăng mạnh và chúng ta mua điểm này và chúng ta sẽ bán với phía trên này đấy là cách thức để an toàn nhất à, chúng ta có thể thấy hôm nay có một cổ phiếu khác nó cũng tăng vào phiên nay thị trường tăng rất là mạnh à, tăng thì cổ phiếu này hôm nay cũng tăng và so với cổ phiếu khác thì rõ ràng là cổ phiếu này cũng cho chúng ta một cái điểm mua cực kỳ an toàn ở thời điểm này và hôm nay nếu ai đã mua cổ phiếu HSG thì xin chúc mừng tại vì điểm này nó độ an toàn cao rất là cao của chúng ta à, tuần sau thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó sẽ có những cổ phiếu sau khi mà bị rũ bỏ ở đây chúng ta gọi là ví rũ bỏ như này khối lượng thấp như này thì có thể là tuần sau nó có thể xác nhận hoặc là một vài các cổ phiếu hôm nay chúng ta cũng thấy là tăng rất mạnh ở đây như là ACB tuy nhiên cái dư địa của ACB sẽ không còn nhiều nữa nên các bạn thấy là cổ phiếu ACB đến cái vùng đỉnh cái vùng kháng cực mạnh này thì chúng ta nên bán ra và cổ phiếu này nó có thể rung động hoặc là dao động trên cái vùng này mất giờ thời gian và tuyệt đối không mua vào nhé các bạn tuyệt đối không mua vào Thế khi chúng ta đánh giá các cổ phiếu khác nhau trong những ngành khác nhau thì rõ ràng là cổ phiếu ACB nó có điểm mua chúng ta có điểm mua này bằng trùng với phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta thấy là sau khi mua cái ở cái phiên này thì rõ ràng là chúng ta cũng không còn cơ hội để mua ở trên phía trên này nữa nên các bạn mua ở vùng này hoặc là mua phiên ngày mai phiên thứ hai thì chúng ta gần như là sẽ gì ạ rủi ro rất là cao à, cổ phiếu STB thì các bạn mua điểm này là an toàn nhất chúng ta cũng sẽ không có cơ hội mua thêm à, cổ phiếu PVD thì các bạn cũng thấy rằng là các bạn sẽ có cái điểm mua an toàn nhất đó là cổ phiếu nó nằm ở phía này và chúng ta cũng sẽ không mua thêm nữa không mua thêm nữa đây là điểm mua điểm này chúng ta không mua thêm nữa kể cả tiếp tục nó tăng rất là mạnh à, PVS thì cổ phiếu này thì chúng ta cũng thấy rằng là cổ phiếu PVS thì cái điểm mua của nó nó đã đi trước so với các nhóm ngành dầu khí khá lâu rồi PVS đây chẳng đây chẳng hạn đấy, PVS nó đi mua trước khá lâu rồi nên cuộc thời điểm này thực tế chúng ta vẫn có thể mua được nhưng theo Dũng thì chúng ta sẽ đợi cho nó gì ạ nó lên đến vùng kháng cự này chúng ta bán thôi còn thực tế là chúng ta sẽ không mua thêm nữa Đấy, hoặc là có mua thêm thì mua ít thôi ạ tại vì cổ phiếu này thì đang gì ạ nó đang test lại test lại và khả năng là sau khi test lại thì nó có nhịp tăng nữa nhưng cái nhịp tăng để tăng mạnh nó sẽ không còn nhiều nữa dư địa ít đi nữa nhiều vậy từ cái góc nhìn như này thì không biết là các bạn đã hiểu cái cách mà Dũng đã bố trí và và để cho chúng ta nhìn thấy là từng cái phiên khi thị trường tăng nó sẽ có những cái cổ phiếu bắt đầu tăng tốc và tạo ra làm cho thị trường chúng ta bắt đầu tăng rất là mạnh à, một bạn có hỏi cổ phiếu NKG thì các bạn có thể thấy rằng là nếu trong hợp NKG như phim nay chẳng thế thì chúng ta sẽ nhìn về hai cổ phiếu NKG NKG và cổ phiếu HSG chúng ta sẽ tìm xem một vài cổ phiếu trong nhóm HSG và một cổ phiếu khác nữa là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu HPG thì thực tế chúng ta sẽ tập trung mua cổ phiếu mạnh nhất chứ không mua cổ phiếu yếu trong nhóm ngành là vì cái cách thức này là cách thức để cho chúng ta có độ an toàn cách thức an toàn HPG là một trong cổ phiếu yếu nhất trong ngành tại thời điểm này vậy vì nó yếu nhất trong thời điểm này bởi vì chúng ta nhìn thấy là HPG HSG nó đã tăng đến vùng này rồi nó đã test xong rồi và nó xác nhận trần trong phiên này NKG thì nó cũng test ở đây nhưng cái việc mà xác nhận khối lượng không đạt yêu cầu và nó cũng không đủ mạnh so với HSG còn HPG thì rõ ràng chúng ta thấy là giảm rất là mạnh và gần như nó chưa có cái sự xác nhận đây nên nếu nhìn về góc độ đó thì HPG là yếu nhất HNG NKG yếu thứ hai và chúng ta sẽ chọn HSG bao nhiêu anh em đã hiểu cách phân tích cái cổ phiếu dạng như này để chúng ta tập trung mua cổ phiếu tốt chứ không phải tập trung mua cổ phiếu chúng ta thích cổ phiếu tốt và cổ phiếu thích khác nhau tốt là nó phải là tăng mạnh đầu tiên và nó so với các cổ phiếu khác thì chúng ta thấy là nó đã là những cổ phiếu mà nó đã có những nền giá rất là chắc chắn ở đây còn trong khi đó HPG thì không thì đấy là cách thức chúng ta lựa chọn trong cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cũng có thể phân tích tương tự như vậy đó là HPV Chan thì PVChan thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nhiều kịch bản chúng ta đã thấy ở đây chúng ta có thấy là những kịch bản có thể nó tích lũy ở đây thêm mà trước khi đi lên hoặc là nó có thể tích lũy thêm một hai phiên ở đây trước khi đi lên nên việc mà chúng ta có điểm mua PVChan ở đây là điểm mua rất an toàn chúng ta điểm mua PVChan ở đây là rất an toàn còn chúng ta có mua thêm ở trên vùng này nữa hay không thì theo quan điểm cá nhân của DVD sẽ không mua bởi vì chúng ta chỉ có điểm mua an toàn nhất thôi còn tiếp tục mua thì có thể vẫn có lợi nhuận nhưng chúng ta sẽ không mua bởi vì chúng ta đi tìm các nhóm cổ phiếu khác hello anh chị em có hiểu không ạ chúng ta sẽ đi tìm có nhóm cổ phiếu khác còn anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu này mua từ điểm này thì chúng ta tiếp tục nắm giữ và đợi cho cổ phiếu nó chạy nốt thì chúng ta gì ạ có thể chốt lợi nhuận có thể là à, tạo ra một cái khoản lợi nhuận ngắn hạn trước á, trước khi chúng ta có thể đầu tư vào nhịp sau à, chúng ta có cổ phiếu gì ạ cái cổ phiếu ờ, BSR hôm qua có nói rồi cổ phiếu này tuy rằng nó có điều chỉnh và nó đang ở trạng thái cân bằng nhưng tuy nhiên cái dư địa của nó trên cái vùng kháng cự mạnh này nó không còn nhiều nên chúng ta sẽ không mua thêm tuyệt đối không mua thêm trên cái vùng này đó là cổ phiếu gì ạ B BRS chúng ta có cả HSG H đây chúng ta nhìn được một vài các cổ phiếu chẳng hạn như một vài các cổ phiếu về gì ạ đây là vài các cổ phiếu ngân hàng chúng ta sẽ nhìn uh, quan sát chúng ta thấy ngay ở trong nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu này vùng đáy này nó dao động khá mạnh và khối lượng lớn chúng ta nhìn nhá HSG này dao động khá mạnh và khối lượng lớn nên Dũng sẽ không ưu tiên cổ phiếu này lắm bởi vì khối lượng nó vẫn lớn như này thì nó không có cạn kiệt nên ở đây chúng ta sẽ tạm thời không ưu tiên VND thì vừa chia cổ tức VND ạ vừa chia cổ tức nếu trong trường hợp VND mà nó có tăng thì cái dư địa tăng từ ở đây chúng ta gọi là 24 chúng ta cứ tạm thời là 24 đi đến một cái dư địa ở phía trên này là 29 thì chúng ta cũng phải tính xem là 24 lên 29 thì rõ ràng là nó cũng không được nhiều nó không được nhiều nên nếu trong trường hợp cổ phiếu mà bùng nổ tăng mạnh ở đây thì nó đã gì ạ à? nó đã mất khoảng 10 phần trăm rồi thì lúc đấy nó lên đến đây thì không biết là chúng ta còn nhiều dư địa hay không T4 có lẽ là chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng nên cái cách thức như vậy thì chúng ta cũng thấy được là uh, cổ phiếu này vừa rồi là phát hành một lượng lớn cổ phiếu về mà nếu nó có hồi thì nó lên hồi lên đây đôi chút rồi thì cơ bản chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái dư địa để chúng ta lãi được 20 phần trăm sẽ không còn nhiều Vip VIPBank SSI thì sao chúng ta cứ nhìn thấy SSI thì khả năng dư địa tức là cái SSI thì nó có những cái đợt giảm rất mạnh nhạ những cái đợt giảm như này thì thực sự là nó cũng đã thấy rằng là cái sức mạnh của phiếu này nó cũng không được tốt lắm nhưng tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu cũng có hồi phục đầu tiên và hiện tại chúng ta cũng cần một cái phiên xác nhận đủ lớn đấy đây gọi là một phiên xác nhận đủ mơ lớn thì chúng ta tham gia vào còn không thì chúng ta thôi chứ phải xác nhận nó càng trần trần thì càng tốt nha cần trần thì càng tốt bởi vì nó cái cổ phiếu này nếu chúng ta nhìn để ý một chút thì nó giống như cổ phiếu HSG này Đấy, nếu trong trường như nó khả năng nó yếu hơn HSG tại thời điểm này bởi vì HSG sau đó thì tăng rất là quyết liệt và cái cổ phiếu này thì SI thì chúng ta thấy là rõ ràng là khối lượng này vẫn còn tương đối lớn HCM HCM thì tương tự như là của cổ phiếu um, SI và chúng ta cũng cần cái sự xác nhận ở đây cứ xác nhận tăng mạnh ở đây thì chúng ta cũng gọi là mua mang tính chất là mua sớm mua mua gọi là mua trong chu kỳ tăng tức là những cái đáy sau này à, cao hơn và chúng ta xác nhận chu kỳ tăng cao hơn thì cơ bản ở đây thì chúng ta có rất nhiều cổ phiếu trong cái nhóm ngành về chứng khoán thì những cái cổ phiếu nào mà nó gần đỉnh quá hoặc là nó giảm sâu quá thì chúng ta tạm thời là không quan tâm thì chúng ta có lẽ là hai cổ phiếu trong cái nhóm này có thể là cổ phiếu SSI, HCM, MBS ở đây cũng tạm được nhưng cái quá trình đỡ cung ở đây nó cũng không đủ lớn lắm nên nếu mà lựa chọn thì có lẽ là chúng ta cũng lựa chọn cái cổ phiếu ờ, HCM có độ nhạy rất là cao thì đây cũng là một cái nhóm mà chúng ta để ý một chút à, trong cái nhóm ngân hàng thì chúng ta cũng có thể xem lại một vài cổ phiếu chẳng hạn nhóm ngân hàng thì có thể tới đây nó tích cực bởi vì chúng ta hiểu đơn giản là những cái đáy sau này nó đang thấp hơn này đấy sau thấp hơn và những cái đợt giảm tiếp cái biên độ này giảm nếu anh chị em để một chút thì cái biên độ này nó giảm chậm hơn trước thì biên độ rất lớn nhưng bây giờ biên độ này chậm hơn thì cái khả năng à, xác nhận ở đây chúng ta mua được nhé xác nhận ở đây chúng ta mua được cái phiên này thì chúng ta mua là chúng ta sẽ thấy là rủi ro là cao bởi vì đấy khối lượng nó không đạt thì rõ ràng nó phải cần test lại nhưng nếu cái phiên mà chúng ta gọi là cái phiên màu đỏ này đánh dấu ở đây mà nó tăng mạnh thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể mua mua ở cái phiên màu đỏ như này Đấy là cách thức chúng ta mua. MBB thì quá trình MBB nó cũng khá vùng kháng cự mạnh nên nó có đổ thì chúng ta nó chỉ có mua điểm này thôi còn những cái điểm này chúng ta không mua thêm à, nhiều cổ phiếu ngân hàng chúng ta có rất nhiều cổ phiếu ngân hàng như CDG chẳng hạn tương tự những cổ phiếu mà dấu ấn nó quá yếu dấu ấn tức là cái quá trình xác nhận nó quá yếu thì chúng ta không mua tại vì những cái dấu ấn như này xác nhận nó yếu như này thì chúng ta mua nó cũng không phải rất khó để là những cổ phiếu đầu bảng tại vì khối lượng nó là một trong những yếu tố quyên quyết giúp cho cổ phiếu tăng mạnh nên nếu trong trường hợp mà khối lượng nó không đạt thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ gì ạ hạn chế giao dịch với những nhóm cổ phiếu khối lượng không đạt bởi vì chúng ta nhìn này khối lượng rất là đều đều nó không có dấu ấn gì cả kể cả những cổ phiếu lớn hóa lớn như là Vic, à, Techcombank, à đâu chị ạ, ACB đấy ạ, à, Vietcombank ạ thì rõ ràng ở phía trên này là một rào cản rất lớn nó có hồi gọi là hồi rồi ạ và cổ phiếu trong nhóm này BIDB tóm lại chúng ta sẽ nhìn thấy một vài các cổ phiếu khi mà nó gặp những vùng kháng cự rất là gần như này chúng ta không chơi đấy tức là nó kéo lên nó gặp vùng kháng cự rất là gần như này chúng ta không chơi bởi vì nó dư địa nó không còn nhiều nên chúng ta sẽ không chơi liên việt postbank cũng tương tự như vậy nên chúng ta thấy là chúng ta yêu cổ phiếu nó yêu một cách mù quáng thì dẫn đến là chúng ta rất khó để thành công trong đầu tư mà chúng ta cần phải rõ ràng trong những cái quyết định chúng ta à, cổ phiếu này thì về cơ bản thì nó cũng không đẹp lắm nhưng trong trường hợp nó xác nhận thì chúng ta cũng thấy là phía trên này là cái vùng cản nó khoảng 17 18 mà giá hiện tại cổ phiếu này thì chúng ta đang biết thấy ở đây rồi tức là khoảng độ 14 hơn 14 thì lên đến 17 18 thì trong cái việc nó tăng thì nó lên đến 15 ở 15 rưỡi rồi và đến 17 18 chúng ta chỉ được hơn một giá một chút ạ à, hôm qua Dũng có nói cổ phiếu ri đúng không? một số bạn có hỏi cổ phiếu ri thì rõ ràng ri thì nếu mà cổ phiếu ri các bạn mua ở đây và hôm nay nó tăng với bung khối lượng lớn như này vậy tăng vượt đỉnh bung khối lượng lớn như này thực tế thì cổ phiếu mà nó dao động lớn như này nó lên xuống dao động lớn như này thì bản thân là mình cũng thích bởi vì với những cổ phiếu dao động lớn thì thường là nó sẽ không độ ổn định cao không có định cao chẳng hạn nếu ri chúng ta để ý một chút là khi mà cái cổ phiếu ri mà nó nó mua được nó rất là nền rất là chắc chắn nó không bao giờ nó biến động lớn đây là những điểm mua của ri còn những cổ phiếu ri mà nó đang ở trong giai đoạn mà biến động lớn đấy thì chúng ta gọi là biến động lớn này thì nó sẽ nó không đi được xa tất cả cổ phiếu nó đang biến động lớn như này thì không đi được xa thậm chí là có thể nó bị gãy nên chúng ta lưu ý là biến động lớn này biến động lớn thì nó sẽ không đi được xa nên chúng ta sẽ hạn chế mua vào những cái cổ phiếu nó đang ở vùng biến động lớn này còn khi mà nó tạo ra những vùng biến động hẹp đã, dạ, hẹp hơn thì cái việc mà chúng ta có thể tham gia nó sẽ tốt hơn đây thì việc mua điểm này rủi ro rất là cao SHG thì không mua thêm nhá không mua thêm đâu không mua thêm nữa còn điểm mua có rồi đấy chúng ta sẽ không mua thêm ở phiên thứ hai thứ ba nữa và chúng ta có điểm mua rồi chúng ta có cổ phiếu DGC cổ phiếu DGC thì thực tế là chúng ta gọi là phân phối cách đơn giản nhất là chúng ta biết rằng là phân phối đây này đáy sau này cái đỉnh sau đang thấp hơn nó kéo lên không có cái lượng các bạn có nhận được không ạ các bạn nhìn thấy không ạ ai đã biết cái điều này rất là đơn giản có comment số 1 đấy ạ chúng ta nhìn này khối lượng lớn trong cả chu kỳ khối lượng lớn trong cả chu kỳ mà nó khối lượng lớn cho cả chu kỳ nó vượt qua đỉnh đoạn đoạn này là đoạn gì ạ nếu trong vết a thì đoạn này là đoạn gì ạ vượt đỉnh quá trình vượt đỉnh như này thì chúng ta gọi là áp thước áp thước tức là nhà đầu tư tổ chức bán ra đặc điểm của nó là gì những một là khối lượng bắt đầu tăng đột biến thứ hai là nó đã chạy nốt cái vượt đỉnh này và thứ hai là nó chạy nó tạo ra khối lượng lớn ở đây tiếp theo là chúng ta có thể nhìn rõ hơn là, là đó là gì ạ những cái đỉnh sau này thấp hơn này cái đau tay sau đang có dấu hiệu thấp hơn nên cổ phiếu này có thể nó sẽ giảm rất là sâu nên anh chị em lưu ý nhá đây không phải nói đùa đâu ạ nếu mà bây giờ tiếp tục lại mắc võng trên đỉnh ngọn cây cổ phiếu này thì có thể là chúng ta lại trả giá rất đắt nha trở giá rất đắt bởi vì cái cái lợi nhuận cổ phiếu này trong thời gian vừa qua nó không đến từ cái hoạt động cái sản xuất kinh doanh tốt mà đến từ cái việc mà tăng tăng giá phân đạm tăng giá lưu bình công suất thì bão hòa rồi nó đến từ cái việc tăng giá tăng giá cái sản phẩm vì khi mà cổ phiếu đã được nó đến từ cái việc tăng giá thì nó sẽ gì ạ nó không bền vững tức là cái sản phẩm chúng ta nó hưởng lợi từ cái giá tăng nếu không phải đến từ cái sản phẩm mới công nghệ mới hoặc là nó đến từ những sản phẩm khác khiến cho cái doanh thu nó lên bền vững hơn Đấy, thế thì à, bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment cái cổ phiếu này tại vì đây là cổ phiếu muốn nhắc đi nhắc lại chúng ta khối lượng lớn này các đỉnh sau thấp hơn này và trong quá trình hồi nó không có khối lượng phải bán gấp đấy bán gấp nhé cổ phiếu tiếp theo cổ phiếu hút đúng không ở ờ, cái cổ phiếu hút này chúng ta lưu ý một cái điều đó là cổ phiếu tăng bao nhiêu này tăng rất mạnh và nó về đấy bấy nhiêu tăng bao nhiêu đây chạy đúng rồi về này thì theo cái livestream mà anh chị em biết thì lên làm gì ạ tiếp theo cái livestream mà nếu cái cổ phiếu nó lên này nó về cây thông như này thì chúng ta làm gì ạ tức là tăng rất mạnh giảm rất mạnh về đúng cái này, này mà nếu chúng ta để ý một chút thì để phía trên này kéo xuống mà đang giảm bao nhiêu phần trăm 63 phần trăm thì gặp cái dạng như này thì kéo lên nó hồi nhá mình cho nó nhìn này nó hồi à? đây là đỉnh nhá nó hồi nó đã không có khối lượng nó hồi không có khối lượng thì lúc này thì chúng ta gì ạ tránh trường hợp tham gia cổ phiếu này cái thứ nhất là nó hình cây thông cổ phiếu hình cây thông như là CHH cây thông này CII cây thông đấy chúng ta phải nhận phải thức tỉnh cái cái dạng cổ phiếu này cây thông đấy, thì cây thông nó sẽ như này nó hồi đôi chút nhưng lại tiếp tục rơi xuống và chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng thị trường à, anh chị em có thể xem lại những cổ phiếu như là SSI, MBB chúng ta nói rồi chúng ta sẽ không nói lại nữa thì đây là hai cổ phiếu nó SSI chúng ta sẽ chắc chắc phải đợi thời gian xác nhận còn MBB thì dư địa không còn nhiều nữa vậy cổ phiếu PTB anh chị em nghĩ là cổ phiếu PTB như nào ạ có thể comment được không ạ PTB Phú Tài bao anh chị em nghĩ là cổ phiếu này đang tốt comment số 1 anh chị em nghĩ là cổ phiếu này không không ok lắm comment số 2 phần lớn chúng ta bị thất bại trong đầu tư chứng khoán bởi vì chúng ta không biết chúng ta đang hành động như thế nào chúng ta không biết là chúng ta đang gì ạ, có cảm xúc gì với cổ phiếu này chúng ta chỉ nhìn thấy là cổ phiếu này đang tăng đấy tăng tăng thế thì rõ ràng là cổ phiếu mà đang rơi theo kiểu dạng rơi thẳng đứng như này với khối lượng rất là lớn như này thì đây là cho chúng ta biết rằng cổ phiếu đang rất là xấu đây là cổ phiếu rất xấu chúng ta có nhớ một cái định nghĩa là trong một xuống giảm anh chị em nhớ là trong một xuống giảm thì khối lượng lớn và trong quá trình hồi khối lượng gì ạ à? nhỏ hồi khối lượng nhỏ giảm khối lượng lớn nên cái việc mà cái quá trình hồi này là chúng ta cân nhắc phải bán thật nhanh thật gấp bởi vì phía trên này chúng ta gọi là những cái giảm rất mạnh hoặc những cái phiên bị gãy cây như này thì chúng ta trong VSA người ta gọi là SOW6 tức là gãy cái vùng hỗ trợ SOW6 và khối lượng tăng mạnh như này thì đây là quá trình hồi để chúng ta bán rất là nhanh nha không phải là có quá trình chúng ta thấy là tốt đâu ạ nên chúng ta thấy là tốt xấu là do chúng ta cái góc nhìn chúng ta nhưng góc nhìn thì góc nhìn nhưng góc nhìn bị thua lỗ thì ở đây Dũng nhận được rất nhiều câu hỏi tức là uh, có một câu hỏi thực ra nói thì nó cũng hơi nó mình nếu mình bảo là buồn cười thì nó cũng là buồn cười nếu mà nói về cái góc độ nào đó thì chúng ta gọi là chỉ cần phát biểu như vậy thôi là chúng ta biết là cái người nói như vậy người ta đã bị thua lỗ rất nặng rồi chúng ta nói là từng vì quan điểm của các nhà đầu tư khác nhau với cổ phiếu nhưng nếu nói từng quan điểm á, thì chúng ta phải cỡ bao giờ chúng ta phải quay trở lại cái đầu này này chúng ta nghĩ xem là cái quan điểm chúng ta có đúng hay không tại sao chúng ta làm công việc chúng ta đang làm Những câu hỏi quan trọng nhất là cái kết quả cái cuộc sống của chúng ta cái cuộc sống cái kết quả chúng ta những cái mà chúng ta đang có nó đang ở tốt hay xấu còn nói quan điểm thì nó gọi là vô cảm đúng không ạ ba anh chị em hiểu cái điều này comment cho Dũng số 8 được không ạ tức nói một cổ phiếu là do quan điểm khác nhau nên gì ạ chúng ta sẽ gì ạ đưa ra quyết định khác nhau nhưng quan trọng là cái quan điểm đó mà chúng ta có kiếm được tiền không chúng ta có sống được cái nghề đầu tư chứng khoán này không tài khoản chúng ta đang lãi hay lỗ còn nói quan điểm mà chúng ta vẫn cứ giữ mãi cái quyết định của chúng ta mà đang bị thua lỗ đang bị mất tiền thì quan điểm đó là quan điểm của ngu muội đúng không quan điểm của sự ngu muội nói quan điểm nghe vẻ rất là thông minh nhưng thực ra nó là ngu muội bởi vì kết quả lợi nhuận chúng ta không có tiền không có vẫn bị thua lỗ thì rõ ràng là cái quan điểm đó là quan điểm sai lầm mà chúng ta nhìn thấy rằng là trong một xuống giảm thì khối lượng tăng khi giảm đúng không khối lượng tăng khi cổ phiếu giảm và cái gì ạ hồi thì khối lượng nhỏ vậy cổ phiếu này nó đang phân phối hay đang tích lũy đấy đang phân phối hay tích lũy chúng sẽ phân tích một vài cổ phiếu khác ngoài lề chút xong chúng ta nói về vài cổ phiếu bất động sản HBC HBC cũng tương tự như vậy nó giảm mạnh như này nó bị gãy kênh mạnh như thế này vậy thử nói nhá thử nói là HBC năm nay có lợi không ạ theo anh chị em nếu mà chúng ta đầu tư HBC năm nay có lợi không ạ lợi không ký hợp đồng thì ký lâu rồi đúng không ký hợp đồng thì ký lâu rồi bây giờ chúng ta thấy được là gì ạ là một doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp xây dựng lợi hay bất lợi mà chủ tịch doanh nghiệp thì nói là năm nay lợi nhuận sẽ tăng đột biến và không biết là lấy doanh tăng đột biến lấy từ đâu nếu trong trường hợp năm nay mà tăng đột biến thì rõ ràng là báo cáo tài chính được làm làm đều đúng không ạ đúng không hoặc là đã bị gì ạ à, các năm trước dồn vào năm nay năm trước dồn vào năm nay để gì ạ tạo ra báo cáo tài chính đột biến cái cách này thì các công ty gì ạ vẫn luôn làm để gì ạ kéo cổ phiếu lên anh chị em cứ thử xem cái cổ phiếu một, một cổ phiếu các bạn tự nghiên cứu nhá nhé các bạn về nghiên cứu tại vì Dũng không muốn nói ở đây các bạn về tự nghiên cứu cái này để các bạn có thể thấy rằng là sau đó buổi sau trả lời đấy, đây là có một cổ phiếu AAA nếu các bạn nhìn thấy đầu tiên là cổ phiếu AA như này chúng ta sẽ nhìn phải thông minh một chút ạ à. AA thì rõ ràng là những cái đỉnh này giảm rồi kéo gãy như này và hiện tại nó hồi rất là yếu Đấy, tất cả hồi thì khối lượng chả có giảm khối lượng mạnh hồi khối lượng có nhưng chúng ta có thể để ý một chút ạ chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây ạ đây là một chu kỳ tăng của cổ phiếu AA tăng rất mạnh ạ chúng ta đặt câu hỏi là tại sao những năm này cổ phiếu bị lỗ rất là bị khối lượng lợi nhuận tăng rất là thấp và chỉ trong giai đoạn ngắn thôi lợi nhuận tăng đột biến liên tục liên tục trong một năm sau đó thì lại lợi nhuận tiếp tục đi giảm và tiếp tục giảm vậy điều gì đã khiến cổ phiếu này trong trước đó toàn bị âm lợi nhuận trong trước đó thì là năm 2016 15 này mọi thứ đều là thua lỗ rất nặng không lỗ nhưng nó trông lại là âm nhưng chỉ trong thời gian ngắn này thì cổ phiếu lại tiếp tục tăng lợi nhuận lại tăng một biến và chúng ta hiểu đơn giản nhá hello anh chị em lưu ý này nhìn này từ cái điểm này Dũng nhớ là giá 12 bây giờ nó chia rồi nó không đúng á giá 12 sau đó nó lên đến vùng này là giá 36 vậy 12 lên 36 là bao nhiêu giá nhưng cái lợi nhuận của doanh nghiệp năm 2000 bao nhiêu ạ à? 16 khoảng 200 tỷ. Lợi nhuận 200 tỷ mà giá cổ phiếu từ 12 lên 36. Nếu anh chị em có khoảng 10 nghìn 10 triệu à 10 nghìn khoảng độ bao nhiêu một triệu 10 triệu cổ phiếu thì lãi bao nhiêu tiền ạ? À? 10 triệu cổ phiếu nhân với bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu giá? tới 36 36 trừ 12 36 trừ 12 là còn bao nhiêu 24 24 nhân 10 triệu cổ phiếu là bao nhiêu tiền à? mà lợi nhuận cả năm nó mới có 200 triệu nhưng không phải là 10 triệu chúng ta đang lấy một con ví dụ là 10 triệu cổ phiếu thôi mới ví dụ là 10 triệu cổ phiếu rồi nhá còn thực tế là con số đấy nó lớn hơn rất nhiều vậy chúng ta thông minh hơn chưa hello chúng ta có nhìn thấy điều gì ở trong điều này không ạ nếu người ta đầu tư thêm khoảng bao nhiêu ạ à? 36 40 triệu cổ phiếu bằng cái việc mua ở dưới thì điều gì diễn ra mà trong khi đó lợi nhuận của doanh nghiệp có bao nhiêu cả năm có 200 200 tỷ chúng ta không nói vô cùng ở đây chúng ta đang nói về cái chiến lược ở đây chúng ta đang nói điều gì đang diễn ra ở đây với cổ phiếu này trong năm 2016 17 nên lợi nhuận của doanh nghiệp nó là như vậy đấy chúng ta chỉ cần bỏ ra một khoản tiền rất là nào đó chúng ta thấy là lợi nhuận kiếm từ tăng giá cổ phiếu ăn chênh lệch giá cổ phiếu nó lớn hơn lợi nhuận từ doanh nghiệp rất là nhiều vậy nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu thì chúng ta đội gì phải đầu tư vào gì không ạ giải thích rõ hơn cái việc này chúng ta cần phải tư duy một chút ạ đó là nếu bây giờ đầu tư vào doanh nghiệp lãi được bao nhiêu ạ à? 200 tỷ trong đó chi phí trong đó bao nhiêu cổ đông chia ra để mỗi ông được bao nhiêu sản xuất thì bao nhiêu công sức tiền của đưa vào trong khi đó gì ạ chỉ thu gom 30 triệu cổ phiếu sau đó đưa đưa gì ạ đưa lợi nhuận lên 200 tỷ mà sau đó bán cổ phiếu lên thì đã lãi bao nhiêu ạ chúng ta nghĩ rằng là Him Lam lãi vừa rồi bao nhiêu nhưng không phải Him Lam mà nhiều các cổ phiếu khác nữa họ cũng kiếm được nhiều phần trăm lợi nhuận do những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là đầu tư theo gì ạ à? đầu tư theo gì ạ à? theo kinh tế vĩ mô đấy ạ à. <coughs> đây là cách đầu tư theo kinh tế vĩ mô các nhà đầu tư tổ chức nhà đầu tư lớn họ đã gom ở đây thậm chí họ đã gom ở đấy rất là lớn rồi sau đó họ bơm thổi bằng các thông tin khác nhau nhà đầu tư cá nhân thì việc mà mua thắng mua là thắng thì cái việc mà họ mua là thắng họ mua là thắng thì khi mà cổ phiếu điều chỉnh không bao giờ họ bán ra mà họ tiếp tục mua vào đúng không ạ có phải tư duy là cứ mua là thắng thì khi mà cổ phiếu điều chỉnh chúng ta lại mua vào đúng không ạ và chúng ta mong muốn là cổ phiếu này lên 500.000 một cổ phiếu nên chính vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ bán ra vì chúng ta không bao giờ bán ra nên toàn bộ tiền của các tổ chức họ đã bán ra hết ở đây và tiền các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ lại tiếp tục mua vào ở trên cái vùng này bởi vì chúng ta có tư duy mua là thắng mua cổ phiếu rẻ là thắng vì trong đầu chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu này sẽ lên đến là 500 điểm đúng không nghĩ rằng là cổ phiếu này sẽ vượt cổ phiếu gì ạ L14 vì L14 chất lượng không bằng cổ phiếu này đúng không ạ nhưng bây giờ chúng ta nghĩ rằng là nếu bây giờ cổ phiếu từ 120 nó về 40 nó về 50 mà nếu chúng ta mua cổ phiếu thời điểm này mà nó quay lên 120 chúng ta ra lãi bao nhiêu rồi ạ lãi hơn 100 phần trăm lợi nhuận rồi vậy có bao nhiêu nhà đầu tư lúc này họ mua cổ phiếu thoải mái họ mua bao nhiêu trở được thì tội gì họ mua bao nhiêu trở được nên nếu mà nó lên đến vùng này người ta đã bán rồi lên đến đây người ta cũng bán rồi lên đến đây người ta đã bán rất mạnh rồi nên để cho lên đến bao nhiêu ạ à? lên con số 500.000 một cổ phiếu có lẽ là đấy là mơ đi ạ đấy là tư duy đấy nên hôm trước chúng làm cái dạng cổ phiếu bất động sản có đưa ra cổ phiếu này thì nó có sự tranh luận rất là lớn không muốn ở đây là tranh luận nhưng chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư ngoài kia họ mua nhưng họ không biết họ đang mua cái gì họ mua nhưng họ không biết là họ làm tại sao họ làm như vậy họ mua nhưng họ cứ bị, như bị mê ngủ nói này thì nó hơi căng thẳng chút nhưng thực tế là họ đang bị mê ngủ đấy ạ nhưng vấn đề là họ cứ tiếp tục mua vấn đề là họ tiếp tục nắm giữ và vấn đề họ cứ tiếp tục mong cầu và những cổ phiếu khi nó hồi mà nó không tạo ra cái động lực thì nó có hồi cũng chẳng được bao nhiêu cả nhưng khi mà nó rơi thì có thể lúc nào đó nó sẽ về tận dưới này và nó mất nhiều năm vậy khi mà nó mất nhiều năm tích lũy thì lúc đấy chúng ta gì ạ nhà đầu tư cá nhân chúng ta có thể mua giá 20 ok không ạ chúng ta có thêm một vài cổ phiếu khác nữa dù là nó có tăng chăng nữa đây nếu cổ phiếu này đang giá ở đây mới nó về đến đây rồi ạ à? theo cả nhà nó sẽ tiếp tục về đến đây không ạ bao nhiêu bạn nữa thấy rằng là Dũng có nói rằng cổ phiếu này nó sẽ về đến đây ạ à? anh chị em có nhớ chưa là cổ phiếu này nó sẽ về đến giá trị thật của nó thậm chí là giảm sâu nữa vậy nếu chúng ta đang kỳ vọng cổ phiếu này nó lên đến bao nhiêu và đấy chính là cách mà chúng ta đốt tiền qua thị trường chứng khoán vì chúng ta cách chúng ta đốt tiền qua thị trường chứng khoán như vậy nên chúng ta bảo chứng khoán là cờ bạc đúng không bạn có hỏi là tại sao không mua cổ phiếu bây chúng ta bây chúng ta sẽ nói nha lấy một cái cổ phiếu này xong đó chúng ta phân tích một cổ phiếu khác vậy nếu mà cổ phiếu này nó tốt đây là giá khoảng 400 500 thì đây nó rẻ đúng không đây nó cũng rất rẻ đúng không tại sao các tổ chức họ không mua đi ạ tại sao các tổ chức họ không mua đi ạ để vì nó rẻ mà mà họ vẫn phải đạp cho nó xuống tận bằng dưới này làm sao ạ tại sao họ không mua ở đây tại sao các tổ chức ấy không gom ở đây tiếp tục gom ở đây đi ạ à? mà lại họ để để cho nó đạp xuống dưới thế này làm gì ạ à? vì so sánh với giá ở 500 này nó rất là rẻ đúng không nhưng vì chúng ta hiểu đơn giản là các tổ chức họ đã gom họ đã gì ạ à, dành bao nhiêu tiền của họ đã gì ạ à, mua họ đã phân phối họ đã bán hết ở đây rồi họ bỏ ra 1.000 tỷ họ đã kiếm được 10.000 tỷ ở đây rồi thì họ gì ạ à? họ bán hết ra họ bán thôi ạ à. bán ra để làm ván mới thế thôi và khi mà cổ phiếu lại gì ạ à? nhiều nhà đầu tư bị kẹt đây họ lại bán ra và đến lúc này họ quay trở lại họ lại dùng một nghìn tỷ của họ họ mua lại họ vẫn nắm gì ạ à? quyền chi phối bình thường không nhất thiết gì ạ à? cần phải nắm giữ hết ở đây nên đấy là cách mà chúng ta thấy là cổ phiếu nó tương tự như vậy CI cũng tương tự như vậy tại sao nó lại giảm như này trước khi nó tăng ở đây điều gì khiến cổ phiếu tăng như này làm gì có gì ạ chất lượng làm gì có cái gì ạ nó chẳng có chất lượng gì cả nhưng vì gì ạ các nhà đầu tư tổ chức xây dựng cho nó một câu chuyện và bắt đầu đẩy thổi nó ra lên sau khi người ta bán hết ra người ta phân phối ra thì câu chuyện này nó lại trở về cái máng của nó nó trở về cái giá trị thực của nó làm gì có một doanh nghiệp làm ăn gì ạ tăng bao nhiêu ạ tăng khoảng độ 100 200 phần trăm trong một tháng lại rơi 100 200 100 tháng nếu cổ phiếu mà nó tốt thì các tổ chức họ phải mua rồi chứ tại vì họ lại gì ạ cho nó về đáy như này nếu tốt họ phải mua ở vùng này rồi ạ nhưng rõ ràng là làm gì nó có tốt xấu ở đây bởi vì cái việc mà lúc mà thị trường á nhà nhà đầu tư thành công người người đầu tư thành công những cái tài khoản F0 mở ra rất là nhiều nên chính vì vậy họ cứ lao vào họ mua và đó là lúc mà cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra à, tổ chức bán ra rất là dễ bởi vì họ sẽ mua theo cảm tính mua cảm xúc nhiều nhiều hơn tự không biết nó là cái gì cứ mua được mua mua bởi vì được hô hào nhiều hơn nên chính vì vậy thì người giàu thì cứ giàu hơn còn người nghèo lại nghèo đi nó là như vậy đấy ạ người nghèo thì toàn mua cổ phiếu ở đỉnh còn người giàu thì người ta chỉ bán cổ phiếu ở đỉnh nên chính vì vậy chúng ta thấy là các tổ chức họ cứ mua ra nên hỏi là tại sao họ lại hô bất động sản tăng mạnh bởi vì họ hô họ bán ra anh chị em đơn giản là họ hô họ bán hết ra rồi họ không ngu như chúng ta đâu họ đã bán hết từ đời rồi ạ à. họ để cho chúng ta một vài cổ phiếu là chưa bán nữa nhưng họ bán hết từ lâu rồi đó là cách họ kiếm được nghìn tỷ nhiều nghìn tỷ giàu lên nhanh chóng đơn giản đấy ạ à nhưng rất nhiều người vẫn gì ạ à, vẫn bị ngu muội tại vì cái trò chơi này là trò chơi mà dũng đã gì ạ à, nắm rất là rõ biết rất là rõ hiểu rất là rõ nên tất cả cái trò chơi chúng ta là cuối cùng nó vẫn là trò chơi của bán hàng giá cao đấy ạ bán hàng giá cao trò chơi của bán hàng giá cao chúng ta có hai cái gì ạ à? chúng ta giả sử chúng ta đấu giá nếu chúng ta có ba cái sản phẩm giống nhau đấu giá làm nào để bán hàng giá cao chẳng hạn bây giờ có ba cái bút này giống nhau điều gì thì bán hàng giá cao nếu mà có ba cái bút này mà cùng gì ạ à? cho ra đấu giá thì điều gì diễn ra giá nó sẽ chẳng cao được bao nhiêu nếu cái ba đây là cái ba cái bút duy nhất muốn bán thì hãy gì ạ à? hủy hai bút kia đi thì bán cái bút này giá bao nhiêu cũng được cổ phiếu cũng tương tự như vậy họ thu gom họ thu gom thì họ thu gom gần hết rồi sau đó gì ạ à? họ bán ra nhỏ giọt họ bán ra nhỏ giọt và đó chính là cách họ bán ra thực tế thì uh, đợt vừa rồi thì rất nhiều cổ phiếu được hưởng lợi trong cái việc chu kỳ à, cổ phiếu DXG nó cũng giống như cổ phiếu gì ạ HPG HSG thì cái việc mà khả năng tạo ra một phiên nổ vào tuần sau tại vì tuần sau chúng ta cũng chỉ gì ạ có không nhiều cổ phiếu đâu ạ tại vì những cổ phiếu là lên lên đến vùng này là nó đã đã gì ạ hết chu kỳ Dũng không nói rằng nó hết chu kỳ nhưng rõ ràng là nó sẽ không còn nhiều cơ hội nữa nên chính vậy thì về cơ bản chúng ta thấy là những cái cổ phiếu nó kéo lên đây nó kéo lên đây thì đây là những cổ phiếu vẫn còn dư địa còn dư địa một vài cổ phiếu khác vẫn còn dư địa còn với những cổ phiếu mà như thế này thì các bạn lưu ý nha Dũng cũng không khuyến nghị mua bán tất cả hay là những cổ phiếu ờ, như này thì các bạn cũng lưu ý tại vì những cái vấn đề của thị trường bây giờ nó rất là nhạy cảm những cổ phiếu mà liên quan đến những cái vấn đề nóng thì giống như là FLC ấy. Đấy, thì không phải biết chúng ta không phải biết lúc nào đâu FLC hôm trước thì vẫn là bảo nộp báo cáo tài chính nhưng bây giờ không không nộp được báo cáo tài chính thì rơi tự do những cổ phiếu mà là gì nó mang tính nhạy cảm nó chỉ cần một thông tin nào xấu thì nó gì nó sẽ rơi tự do và chúng không bán ra được nên anh chị em lưu ý này Dũng không muốn đưa ra bất cứ câu chuyện nào nó đúng hay sai ở đây những câu chuyện đây là câu chuyện rất là nhạy cảm tại vì có một điều là những cái gì mà đưa ra từ trước đến nay ít khi nó không đúng lắm đa phần là đúng hết đấy nên chỉ nói cho chúng ta thì chúng ta hiểu rõ rằng là hãy lưu ý hãy gì ạ thông minh hơn một chút ạ à, hãy tư duy hơn một chút bởi vì những cái sự việc hiện tượng mà nếu các nhà đầu tư tổ chức nếu các nhà đầu tư mà am hiểu về thị trường đôi chút thì ai ai cũng biết chỉ phần lớn các nhà đầu tư cá nhân chúng ta là không biết rồi những cái vụ việc này là không ai nói cho chúng ta biết thôi nó giống như là cái câu chuyện của Tân Hoàng Minh á có lẽ là nếu bạn thái phạm mà anh không chia sẻ cái câu chuyện đó thì có lẽ chúng ta cũng không biết nhưng thực tế cái hiện tượng đó cái cái cách làm như họ ai cũng biết rồi chủ yếu là gì không ai biết bởi vì họ cũng không thể nào biết được thì với với những cổ phiếu mà chia sẻ đây cũng tương tự như vậy nhà đầu tư cá nhân chúng ta thường là rất khó để nhận biết những cái điều như vậy nên gặp những cái trường hợp mà diện nó tương đối nhạy cảm thì anh chị em lưu ý là hãy tránh xa còn những cổ phiếu mà mang tính thị trường như SSI HSG nó mang tính chất là chu kỳ rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy là kể cả những cái cổ phiếu nó thì ạ những cổ phiếu mà nó bị gãy mạnh quá như là CI gãy quá mạnh rồi thì chúng ta cũng nên phải xem xét tại vì không phải tự nhiên nó lại gãy quá mạnh đâu thì trong cái chương trình này có lẽ là các bạn sẽ lưu ý là gì ạ không phải là tất cả cổ phiếu nó đều hồi trong đoạn này hết mà nó sẽ chỉ có một nhóm cổ phiếu nhỏ thôi nên chính vì vậy thì trong cái giai đoạn này chúng ta hãy lưu ý Ờ, những cái cổ phiếu chưa chạy nốt trong đó có cổ phiếu như hôm nay thì những cổ phiếu như HSG hôm trước đã chạy rồi thì có lẽ một vài cổ phiếu ngân hàng chúng ta sẽ đợi vào tuần sau cổ phiếu ngân hàng Dũng sẽ các bạn lưu ý các bạn cổ phiếu ngân hàng à, lưu ý một trong những cổ phiếu ngân hàng chúng ta có thể lưu ý một số này như là ACB thì nó gần đỉnh rồi chúng ta sẽ không mua gần đỉnh rồi chúng ta không mua cổ phiếu gì nữa ạ à? cái nhóm cổ phiếu ACB gần đỉnh không mua nữa cổ phiếu nào nữa cổ phiếu nào bị rơi quá mạnh rơi quá sâu tức là nó nó rơi mà nó biến động lớn thì cho ra không mua thì chúng ta lưu ý như một vài cổ phiếu như STB, Techcombank, VPBank đấy là những cổ phiếu anh chị em có thể xem xét nếu trong trường hợp có xác nhận chúng ta có thể mua vào và cuối cùng thì ờ, ở đây chúng ta có cổ phiếu cuối cùng ở đây là cổ phiếu ngành hàng không VHM nhưng thời điểm này thì VHM nó cũng gì ạ nó cũng không có cái dòng tiền lớn ra vào nên chúng ta cũng gì ạ không có cái cái cái cái ờ, cơ hội để mua những cái cổ phiếu mà nó không có dòng tiền tham gia vào thì trong hôm nay thì không có những cái cách để phân tích kỹ hơn thì Dũng sẽ có những video chi tiết hơn để hướng dẫn chúng ta nhìn rõ, rõ hơn các từng các lớp cổ phiếu để anh chị em có kế hoạch đầu tư tốt nhất tại vì trong đợt này cũng không muốn chúng ta vào vào một cách bừa bãi dẫn đến là khi mà cổ phiếu chúng ta không lên tức là thị, thị trường lên nhưng cổ phiếu chúng ta không lên và cuối cùng chúng ta bị kẹt khi cắt lót thì chúng ta không cắt và cuối cùng là chúng ta lại bị thua lỗ rất là nặng ở đây chúng ta sẽ có một cổ phiếu hôm qua hôm nay có cổ phiếu FPT nhưng FPT thì không còn dư địa nữa nhé chúng ta có chỉ điểm mua này đến, đến điểm mua sớm này và chúng ta sẽ không mua cổ phiếu FPT nữa và đây chúng ta nếu trong FPT mà tập tích lũy ở trên vùng này thì chúng ta sẽ gì ạ cổ phiếu FPT nó sẽ tích lũy trên cái đỉnh này thì chúng ta sẽ có cơ hội mua lại còn việc mà chúng ta mua thêm vùng này chúng ta mua nữa cách cơ hội là chúng ta bán đây nhá giả sử các bạn mua ở đây thì về T4 chúng ta bán mất đi bán một nửa đi sau đó sau khi bán một nửa đi nó tái tích lũy trên cái vùng này trên cái vùng đỉnh này thì lúc đấy chúng ta sẽ theo dõi kênh của DVD để chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp còn uh, một vài cổ phiếu như BSM nhanh ạ BSM thì đây là cổ phiếu bất động sản VHM thì cổ phiếu này nó hồi nó cũng không có khối lượng thì không chơi nữa hồi không có khối lượng thì cũng không tham gia nữa thì chúng ta thấy là trong xuống lên mà hồi không có khối lượng thì chúng ta cũng không tăng không mua hay là đạm phú mỹ này Đấy, đạm phú mỹ này cái, cái khi bị gãy kênh này có khoảng trống lớn này thì nó hồi về vùng này thôi phát hiện rất là dễ nó về vùng này rồi là học rồi nhé nếu trong nhập nó lên thì nó lên duy nhất đến vùng này là hỏng nên tóm lại là hồi bán đi bán đi ạ về cơ bản là bán đi đúng không ạ bán đi thôi ạ thế thì các bạn thấy rằng là cái việc mà đưa ra quyết định trong một cổ phiếu nó rất là dễ thôi quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ được là thời điểm này là những cổ phiếu nó biến động lớn nó gãy kênh mà nó hồi thì nó không còn nhiều dư địa nữa gãy kênh gãy kênh mạnh trên như là đạm phú mỹ không còn nhiều cơ hội nữa thì hãy bán thật nhanh tại vì thực sự cổ phiếu như thế nó không không còn nhiều cơ hội để giúp chúng ta bảo vệ lợi nhuận đâu ạ à, xin cảm ơn rất nhiều tại vì giờ này cũng khá là khuya rồi thì hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo chúc anh chị em có buổi tối ngủ ngon và nếu anh chị em nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh bên dưới để lần sau Dũng phát các bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những video xin cảm ơn rất nhiều